Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Video hôm nay à, xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế à, xe ba bánh tải trọng khoảng 1 à, tấn. Tải trọng khoảng tải trọng khoảng 1 tấn các bạn nhé. Đấy. bộ này à, à, cầu liền này, nhíp à, dài 75 à, 8 lá này. Đấy, nhíp 8 lá các bạn nhé. Íp 8 ná thì à, có chiều dài tổng thể là 70cm à, 75cm Và một loại à, nhíp khác nữa Là nhíp 5 ná Dài 90 Nhíp này thì có tải trọng cũng ngang ngang và độ bền thì à, độ dẻo dẻo hơn giá nó đắt hơn 100 đấy, thì à, chưa chưa tính đến cái loại đấy phụ kiện số lùi số mạnh đầy đủ bánh này bánh vành ờ, xin các bạn nhé vành dày này vành này là vành phẳng dày này có cả loại vành ờ, hàng nhập cũng có mà vành lội cũng có các bạn nhé đây tải trọng của một bánh này là 615 kg trên một bánh Đấy, các bạn tải hơn một tấn là vô tư nhé lốp 592 ờ, hàng à, Kasumila Đấy. đây nóc cao Sumila hàng xịn các bạn nhé 12 bố tải trọng là 1 tấn 2 Đấy. bộ này thì rất là khỏe số lùi số phụ, đây số lùi số phụ các đăng này bộ này thì các bạn nếu có nhu cầu mà chuyển sang à, số lùi hai cấp thì các bạn có thể dùng cái này số lùi hai tầng này nhíp thì à, các bạn chở một tấn hơn một tấn thì dùng cái 8 lá mà thi thoảng một tấn à, thì các bạn dùng cái loại à, 5 lá mà có cái lá dưới dày ấy, thì à, đi nó êm hơn nhưng mà tải nó sẽ không yếu hơn đấy cầu thì loại tăm bua to tim ốc chéo 710 nhé đấy cầu là cầu tăm bua 220 cơ đo bên ngoài tất nhiên nó phải tầm khoảng 23 24 rồi mà mình đo là đo lòng trong của cái tăng bua này cầu led chuẩn mũi hàn ra cường này trục gối cầu này đầy đủ phụ kiện phụ kiện nhíp này mỗi một nhíp là 6 cao su này Đấy, ốc chống trôi này khoang này mặt bích à, đu nhíp rất là dày nhé đu nhíp dập cong còn dày nữa cái này 6 cm 6 mm luôn nhíp 6 ờ, đến 7 ly này đấy đu nhíp này đu nhíp ốc 12 này đu trơn ốc 12 này ốc trơn này nó đỡ hại cao su này đấy cái mo này để bắt cao su vào các bạn nhé cái này bình thường nhà em chỉ có nhà em mới bán cái này thôi đấy bắt cái cao su này vào đây này. Đấy, bắt cao su vào đây đấy bạn bắt cao su vào đây đu nhíp sẽ bắt vào đây như thế này à xin lưu ý nữa các bạn nữa là cái nhíp này là nhíp bản 6 cm các bạn chứ không phải bản 5 đâu nhé bản 6 còn à, những cái nhíp bản 5 ấy à, nó vừa mỏng hơn lại vừa bản hẹp hơn còn thằng này riêng thằng này là bản 6 cm đấy trước kia có quay một bộ à, nhíp 7 lá nhưng mà nó chỉ là bản năm thôi còn riêng bộ này là trang bị nhíp nhập Đấy. bản 7 bản 6 cm cầu thì có các loại từ 80 cm cho đến 1m2 ờ, các bạn tùy chọn giá thành là như nhau Mọi thắc mắc về giá thành à, xin các bạn liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.